Xin chào, tôi tên là Shizuke của nhóm Double Win Đau Chào sang Một, hai, ba, vô Quét ra rồi, ném sàn sắt. Số ba Tiếc quá Tiếp theo là 1, 2, 3 trăm nhường lập đồn thấp lập đồn thấp chúng tôi phải đi ba trăm nhường à, nên có thể đi vào được đến <laughs> rồi lập đồn thấp dạ, ok à, phải đi ăn món ngon phải giờ đói bụng quá Phải đi ăn món ăn À, quay video nhớ chứ 哎呀，怪 video。哇！有住。哦。Dạ, mua vịt, vỏ bánh tráng và tôm tráng. gần đây dạ. Dạ, gần đây à? con ở đâu đi thẳng luôn anh đi tám à, yeah đi tám dạ. ờ. bao lâu rồi à? bao lâu mét không nhớ I don't know just go to trains yeah bao lâu chỉ đi than thôi hả yeah là bên này à bên nào? ở bên kia bên kia bên kia ờ. quán cơm quan tiền gì ờ. anh dương vâng, vương anh dương vương ok đúng rồi đúng rồi em anh dương vâng, vương anh dương vâng. vương ok ok ok ok thịt bò bì bạc nên rất ngon thịt bò rất mềm mềm rất ngon ngon quá con này nổi trang ờ, nổi trang sáu mẹ mỗi ngày cũng ngày đẹp coi ờ, hai từ hai trước chế đi bàn nè tập một cố trẻ ăn không như như như như như à. em sẵn sắc số 7 ok ok một để di chuyển trong trường tiếp theo là một, hai, ba, bốn, năm, sau bởi bố giang quảng nam chúng tôi dùng trạm dọn tiếp theo này đến rồi bố đèn quảng nam sợ đâu cháy rồi là có <laughs> bưu tiền. phần nam đằng kia có rồi Ai trong chịu đen à ghê à quay chết đi đây là bạn phải dõi chiều một quán cà phê nhưng mà Shinsuke giới thiệu về quán cà phê ngon và ngon và cool cho mọi người Shinsuke muốn thấy khu phố và khu phố văn hóa theo người Nhật chắc chắn rất thích có nhiều quang áo có nhiều when <laughs> you when you quần áo <laughs> quán cà phê Là cà phê là rất rất thơm Nè, có thể biết cà phê ở đâu Shizuke biết không? không Dạo quá Không thể mùi ở đây cô cô túc mà túc đi cũng túc đi à sao 그래서 왜 실게요 뒷감 rồi dạ nhưng mà con túc con thích mà dạ.